Giờ hãy cùng thầy Duy và tôi Lê Hai e-learning tìm hiểu xem là hóa trị là như nào các em nhé. Ở đây hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử. Hóa trị là một con số. Và lưu ý ở đây con số này nó không phải là một con số bình thường mà nó là con số La Mã. Chúng ta chú ý nhé. Hóa trị ở đây là một con số La Mã biểu thị cho khả năng liên kết của nguyên tử hoặc là của nhóm nguyên tử ở trong phân tử. Được chưa ạ? Đấy, và khi nói về hóa trị thì người ta lấy hai đại diện đó là hydro và oxy. Vì sao lại lấy hai đại diện này? Vì đây là hai nguyên tố cơ bản và là hai nguyên tố thường gặp nhất thì người ta quy ước luôn hydro là có hóa trị 1 và oxy có hóa trị 2. Các em lưu ý cho thầy, hóa trị người ta sẽ lấy là con số La Mã các em nhé. Đấy, được chưa nhỉ? Thứ hai, đó là quy tắc hóa trị. Chúng ta sẽ đi vào ngay quy tắc hóa trị. Quy tắc hóa trị này chỉ xét với trường hợp trong hợp chất tạo thành từ hai thành phần, có thể là hai nguyên tố hoặc có thể là một nguyên tố và một nhóm nguyên tố hoặc hai nhóm nguyên tố khác nhau. Nói chung nó sẽ là hai thành phần nên có thể đưa ra cái dạng là AXBY Trong đó XI ở đây sẽ là chỉ số và AB ở đây sẽ là ký hiệu học của cả hai thành phần.